làm sao lựa chọn cho mình những bộ đồ chơi làm sao nó công nghệ làm sao nó cao nhất mà không ai biết đến để làm sao anh em lựa chọn anh em áp dụng vào những cái sân chơi tài chủ của anh em để làm sao anh em hoàn toàn giành được chiến thắng được tất cả những cái sân chơi đấy thì ờ, anh em chú ý là theo dõi qua một đoạn video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em một cái bộ đồ cao cấp nhất đó là máy phân âm của tài chủ thì anh em chỉ cần làm sao vào trong những sân chơi của người ta anh em không phải luồn bát đĩa hay quân hột vào trong những sân chơi mà anh em chỉ cần đeo cho tôi cái máy phân âm hộp tài xỉu này anh em để trong người thì máy nó có nhiệm vụ là phân âm toàn bộ những tiếng hột và nó chuyển sang chế độ là báo dung cho anh em thì à, bây giờ tôi sẽ test luôn và tôi sẽ nói về cái nguyên lý hoạt động của chiếc máy này thì anh em biết được đây là hột trợ hoàn toàn bình thường này để tôi bốc hột nào cũng được anh em nhìn nhá thì bây giờ tôi lấy ba hột ra tôi test cho anh em này thì à, một số anh em mà chưa biết cách để kiểm tra về quân hột như nào nó sẽ là những quân hột bình thường ấy thì anh em một là về hột này thì anh em một là anh em xoay đèn Đấy, anh em dùng cái đèn flash anh em xoay này. hột những hột trợ thì thường thường trong suốt như này anh em nhìn nhận còn những cái hột mà nó đục ấy thì à, tôi cũng không muốn nói đến làm gì cả vì nó đấy là những cái đồ chơi liên quan đến công nghệ ờ, về những cái đồ chơi mà để lại cho anh em về tang tích rồi thì nó sẽ đục về đĩa này anh em có thể soi đèn này hoàn toàn là những cái đĩa bình thường thì đèn nó sẽ sáng soi xuyên qua như này anh em nhìn chưa về lắp này hoàn toàn là bình thường Đấy, về thử lâm châm này đây là bước thứ hai anh em thử lâm châm này hoàn toàn là không ít này anh em nhìn chưa nắp này à, bước thứ ba là anh em kiểm tra cho tôi về nước muối này những hột này thì anh em cứ cho nước muối nó nổi đều cho anh em về các mặt này anh em nhìn rõ không bây giờ tôi sẽ vớt cái con hột ra test luôn cho anh em vài ba tiếng này để cho anh em thấy được cái hiệu quả của món đồ này để làm sao một số anh em mà làm tay quan ấy anh em áp dụng vào những cái sân chơi thì làm sao để cho anh em hoàn toàn giành được chiến thắng còn đối với một số anh em làm chủ sân ấy thì anh em biết được là những món đồ thì à, những anh em mà làm tay con ấy thì anh em hoàn toàn giành được chiến thắng được những cái sân chơi của anh em thì à, sau khi những cái bộ hột và lắp đĩa là hoàn toàn là bình thường này thì anh em chỉ cần làm sao đeo cho mình một cái máy phân âm này Đây, bây giờ tôi sẽ bật công tắc lên thì tôi test cho anh em thì tôi sẽ để trực tiếp cái máy phân âm này ở đây để cho anh em cảm nhận luôn về cái nhịp rung của cái chiếc máy này thì tôi nói luôn về nguyên lý hoạt động của chiếc máy này thì à, sau khi máy sẽ phân âm và chuyển sang chế độ là báo dung thì máy báo một dung sẽ là về xỉu máy báo hai dung thì là về tài rất là đơn giản luôn thì anh em làm loan tay cũng rất là dễ chơi bây giờ tôi sẽ test cho anh em một vài tiếng này tiếng đầu tiên cho anh em này Đấy. sau khi <clears throat> máy nó nghe được thì nó tự động phân âm cho anh em máy báo một dung thì anh em đánh cho tôi về xỉu mở tiếng đầu tiên cho anh em xem nó có chọn không này một ba và năm tiếng tiếp theo anh em này Đấy. máy vẫn báo một tung thì anh em lại đánh cho tôi về xỉu rồi khẳng định với anh em 100 trăm về xỉu rồi hai hai và bốn tiếng tiếp theo anh em này Đấy. anh em nghe rồi máy báo hai tung thì anh em đánh cho tôi về tài này anh em đánh tất tay về tài tôi tiếng này 551 tiếng tiếp theo anh em này rất là dễ chơi luôn máy báo một tung anh em lại đánh tôi về xỉu rồi 112 thì à, đối với một số anh em ấy lo ngại sợ à, những cái dòng máy này nó kêu rất là to thì bây giờ tôi sẽ cầm những cái máy này lên để tôi đánh tiếp cho anh em một hai tiếng nữa thì anh em không phải lo ngại ở cái vấn đề người khác người ta ngồi bên cạnh người ta có thể nghe được những nhịp rung này nên tôi khẳng định anh em là rung cực kỳ êm ờ, tẹo cho anh em Đấy, anh em có nghe tiếng kêu không hoàn toàn kêu rung rất là êm máy báo hai rung anh em lại đánh cho tôi là về tài này mà anh em xem này sáu sáu một tiếng tiếp theo anh em này hoàn toàn rất là chính xác máy báo một rung anh em đánh cho tôi về xỉu rồi báo bàn hai này. tôi để ở đây tôi test cho anh em tiếng cuối này rung cực kỳ là êm luôn nên là tôi để đây để cho anh em thấy được cái nhịp rung của nó máy báo một rung anh em đánh cho tôi về xỉu này anh tất tay cho tôi về xỉu tiếng này này một ba và sáu thì anh em xem qua đoạn video này mà cảm thấy không hiểu chỗ nào <clears throat> thì có thể liên hệ trực tiếp cho tôi